có, có nhà này mà tính như ngày xưa mà bây giờ phải mấy chục tỷ nhỉ trăm tỷ nhỉ? bây nhà nước làm thì nó phải toán đến nhiều tỷ đấy vâng. <laughs> ờ, ờ, ờ, mình Đấy, ngồi đây dạ, ngồi vâng. đây xong là chụp vạch chụp ảnh đấy để lấy uh... không chỉ chỉ ngồi à, một tí không, thôi đang đang đang bận mà dạ, dạ, đang đang rồi à nhà bác ạ à, nhà này nhà tránh tổng hay nhà lý trường không nhà này là nhà không có chức nhưng mà là địa chủ địa chủ đây giống vua mèo rồi đấy cái công trình này giống chỗ vua mèo anh lên nhà vương rồi ạ chưa nhưng mà cái chỗ vua mèo làm cũng quyến trúc này nhưng mà bài bản hơn đúng rồi nó là nó, nó sau, sau khi nó nó kinh phí mà đây đây là độc lập chiến đấu nhà này xây một cái có gì một cái gì đó hơi giống kiểu của Trung Quốc ấy nhỉ à, thời, thời Trung Quốc đúng rồi có kiểu giữa đây như này mà dạ, Trung Quốc phải làm giữa giữa sân ở giữa nhà tức là sân ở giữa nhà này có gì giống này, giếng trời giếng trời Trung Quốc này trời xung quanh tức là kết hợp mông của Trung Quốc ngày trước kia là ở chỗ này là các các căn mỹ nữ là múa ờ, văn sơn của văn sơn của pháp đấy còn còn các vị khác đây thì ở trên trên lan can này uống rượu đấy các mỹ nữ nhảy kiểu pháp đúng không cái điều uh, ờ, và... Vâng. nhảy van sơ à nhảy đây ạ ừ. van đấy được các van đấy đây là viên đá này, này quý là là hai nghìn ạ vâng vâng thế nhỉ trống này cũng phải vài trăm bác nhỉ vài trăm năm nhỉ không trong trong mới à, trong trong mới thôi trong cũ hỏng rồi và đồng này của ông giáo sư nào tặng đấy đồng nó cũng hỏng rồi à? lâu quá nhưng cái nhà này không có tên gì à bác phố cổ cà phê à phố cổ cà phê à vâng cà phê phố cổ đất này cái gạch này vẫn là từ ngày xưa đúng không? này là sẽ có dịch vụ ngủ không? Có. Vâng. À, có dịch vụ ngủ đây ạ. Vậy ừ, thôi À. Đây, là dịch vụ cà phê tầng hai tầng một. Và vâng. đấy bây giờ muốn lên trên tham quan thì bỏ nhé Đi bộ lòng đấy. Đấy. Đi đường. gạch gạch gạch thế nó quan gái nên thành ra nó quan gái nó bán hả quan ui rồi ba tầng chứ không phải hai tầng nhỉ tình quá quá đẹp không làm cái này cao nó tìm được cái đá cái vỏ đá và có đá này cũng là đơn giản màu cái những mà tao